Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những ngày gần đây, dự án đường vành đai 4 lại bắt đầu nóng lên khi lộ diện hình ảnh thiết kế của tuyến đường này. Theo đó, tư vấn thiết kế và nhà đầu tư lập dự án vừa hoàn thành thiết kế tuyến đường vành đai 4 có tổng mức đầu tư là 94.000 tỷ đồng. Phương án thiết kế tuyến đường có tổng cộng 14 làn xe, trong đó có làn đường cao tốc đi trên cao với 6 làn xe, vận tốc 100 km/h. Trong video ngày hôm nay,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 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trình chính phủ về việc trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Đây là báo cáo được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho tập đoàn Vingroup, nhà đầu tư đề xuất dự án lập. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội theo phương thức PPP, có chiều dài 111,2 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Điểm đầu tại km 3 695 trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Điểm cuối trên đường cao tốc Nội Bài Hạ Long thuộc địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tuyến nối dài 9 km từ cuối dự án theo hướng quy hoạch đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đến cao tốc Hà Nội Bắc Giang nhằm khép kín đường vành đai 4 theo quy hoạch. Theo phương án thiết kế đường vành đai 4 vừa được tư vấn nhà đầu tư lập dự án hoàn thành, để Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo chính phủ và các bộ ban ngành có liên quan. Đường vành đai 4 được thiết kế theo hai phương án, đi thấp hoặc đi trên cao. Theo phương án đi bằng, có 6 làn đường cao ở giữa, hai bên là đường gòm, đường đô thị với 3 làn xe. Ngoài ra, hành lang tuyến đường còn có tuyến đường sắt đô thị. Với phương án đi trên cao, Tuyến đường có làn đường cao tốc với 6 làn xe đi trên cao bằng cầu cạn. Bên dưới là giải phân cách để chống trồng cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan. Đường gòm, đường đô thị, chạy song song hai bên đi bằng với 3 làn xe, trong đó có một làn khẩn cấp. Trong phương án đường cao tốc đi trên cao, với tuyến đường sắt đô thị ở hành lang tư vấn đưa ra hai phương án thiết kế, đường sắt đi bằng hoặc đi trên cao, xây cầu cạn đi riêng Phương án thiết kế thứ hai cho tuyến đường sắt đô thị là đi trên cao bằng hoặc cầu cạn độc lập. Tuyến đường vành đai 4 được thiết kế hoàn chỉnh theo phương án đường cao tốc đi trên cao. Hai bên là đường gom và đường sắt đô thị chạy song song. Thiết kế kỹ thuật để xây dựng trụ cầu cạn vành đai 4. Đỡ sầm cầu cạn đường trên cao là trụ chữ Y. Bên dưới là hệ thống 4 cọc khoan nhồi mỗi chiều đường. Đường vành đai 4 được thiết kế tương tự như cầu cạn vành đai 3. Tuy nhiên về quy mô, chiều rộng mặt cắt ngang, chiều dài và tốc độ xe lưu thông lớn hơn. Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tuyến đường sẽ bắt đầu triển khai các công tác lập dự án cụ thể. Thời gian thi công là 4 năm và đi qua các tỉnh, thành phố bao gồm có Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, dài 112,8 km. Tổng mức đầu tư là hơn 94.100 tỷ đồng. Trước đó, liên quan đến dự án đường vành đai 4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu các ý kiến, làm việc với các địa phương có liên quan để điều chỉnh phạm vi, quy mô đầu tư các dự án thành phần. Trong đó, tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP không quá 50% tổng mức đầu tư theo đúng quy định. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có tờ trình gửi chính phủ lần thứ hai về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường vành đai 4. Theo tờ trình, đường vành đai 4 có tổng chiều rộng mặt bằng cắt ngang là 120 m, trong đó làn đường cao tốc ở giữa có 6 làn xe, hai bên là đường song hành, đường đô thị, các hành lang bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và đất dự trữ mở rộng. Ngoài ra, tuyến đường còn bố trí mặt bằng cho tuyến đường sắt phía đông kết nối Ngọc Hồi, Lạc Đạo, Bắc Hồng, Thạch Lỗi – và vành đai phía Tây kết nối với Ngọc Hồi, Thạch Lỗi theo quy hoạch. Nêu về phương án đầu tư trong tờ trình, trường hợp đầu tư ngay theo quy mô hoàn chỉnh toàn bộ 6 làn xe cao tốc theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư dự án tổng thể khoảng 144.357 tỷ đồng. Để đảm bảo hiệu quả tài chính cần mức vốn nhà nước tham gia là khoảng 113.429 tỷ đồng. Nhưng theo lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá, phương án nêu trên là một áp lực đối với nguồn vốn nhà nước tại thời điểm hiện tại. Do vậy, lãnh đạo thành phố đã đưa ra giải pháp như sau. Căn cứ nhu cầu vận tải đến năm 2045, với lưu lượng khoảng 38.000 đến 63.000 lượt trên ngày đêm, khả năng cân đối nguồn lực, đảm bảo hiệu quả đầu tư, thành phố kiến nghị phân chia và phân kỳ đầu tư theo dự án theo nội dung công việc và thời gian giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo phương án này, dự án sẽ được chia làm 3 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần số 1 là giải phóng mặt bằng do các địa phương triển khai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án thành phần số 2 sẽ xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành do các địa phương triển khai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án thành phần số 3 sẽ đầu tư hệ thống đường cao tốc toàn tuyến trên hình thức PPP do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng mức đầu tư cho việc phân chia phân kỳ để thực hiện dự án đường vành đai 4 là khoảng 95.000 tỷ đồng, giảm 49.000 tỷ đồng so với phương án đầu tư ngay tuyến đường vành đai 4 hoàn chỉnh. Vậy vốn làm đường cao tốc huy động thế nào? Đối với phương án bố trí và huy động cho từng dự án thành phần, Hà Nội cho biết thành phần 1 khoảng 24.242 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương – trong đó thành phố Hà Nội chi khoảng 18.141 tỷ đồng, tỉnh Hưng Yên là khoảng 3.149 tỷ đồng và tỉnh Bắc Ninh là khoảng 2.952 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là khoảng 9.399 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, thành phố Hà Nội chi khoảng 5.358 tỷ đồng, tỉnh Hưng Yên là khoảng 1.412 tỷ đồng và tỉnh Bắc Ninh ở khoảng 2.629 tỷ đồng. Tại dự án thành phần số 3 là khoảng 61.405 tỷ đồng, thành phố cho biết sẽ huy động bằng hình thức PPP, hợp đồng BOT. Trong đó, vốn nhà nước tham gia tại dự án này là khoảng 32.330 tỷ đồng, chiếm 55%. Vốn huy động từ nhà đầu tư là khoảng 26.452 tỷ đồng, chiếm 42%. Chi phí lãi vay là khoảng 2.623 tỷ đồng, chiếm 1,5%. Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô quy hoạch, đầu tư hệ thống đường hai bên với quy mô phù hợp với từng đoạn tuyến theo nhu cầu vận tải và tốc độ phát triển của các khu dân cư, đô thị để đảm bảo phục vụ kết nối cư dân hai bên tuyến, quản lý quỹ đất giải phóng mặt bằng. Với đường cao tốc, Giai đoạn 1 được kết nối thông toàn tuyến nhằm đảm bảo tính kết nối với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, phần cầu rộng 17,5m, tốc độ thiết kế là 100 km/h. Đề cập đến công tác quản lý, thu phí hoàn vốn dự án PPP, Hà Nội cho biết tuyến đường cao tốc vành đai 4 được triển khai hệ thống thu phí công nghệ ITS, tức là điều hành, giám sát thông minh và trạm dừng nghỉ Mức phí BOT của đường vành đai 4 được đề xuất theo giai đoạn. Với giai đoạn 2024-2026, xe ô tô dưới 9 chỗ là 1.700 đồng trên km. Giai đoạn 2027-2029 là 1.900 đồng trên km. Thời gian thu được đề xuất dài nhất là 21 năm. Lý giải về mức thu này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin, mức giá phí dịch vụ của tuyến đường cơ bản phù hợp với mức giá phí dịch vụ một số dự án xây dựng đoạn đường bộ trên cao trên tuyến Bắc Nam khu vực phía đông giai đoạn 2017-2020. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với những hình ảnh thiết kế của tuyến đường vành đai 4 và phương án về kinh phí xây dựng tuyến đường. Nếu theo đúng tiến độ và lộ trình, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có một tuyến đường vô cùng hiện đại đúng không các bạn? Nhưng đó là nếu và tất nhiên, chúng ta sẽ phải chờ đợi